nhớ chiều nào em đến thăm anh Hai bên đường phố đã lên đèn Mưa xuân răng mơ trắng khung trời Ngồi bên nhau lưu luyến Mưa thấm ướt đôi bờ vai nhạc tình sao xuyến đôi tim mưa rào hoa nước mắt ân tình tay đan tay trong tiếng đàn trầm nhìn nhau không nói sợ tình yêu trong phai. lạnh lùng xót xa tình đầu tiên có một mình anh đứng trong mưa nơi đây hình bóng cũ mịt mờ em ra đi không nói một lời từng chiều mưa dĩ vãng sao xuyên mãi trong lòng tôi những chiều buồn thiêu hắt thương ai mưa âm thầm phố cũ đêm dài trong cô đơn hình bóng một người tìm ai trên phố cũ tình yêu không thấy đâu lòng chiều buồn về lạnh lùng xót xa tình đầu tiên có một mình anh đứng trong mưa nơi đây hình bóng cũ mịt mờ em xa đi không nói một vã sao duyên mãi trong lòng tôi những chiều buồn hiu hắt thương ai mưa âm thầm phố cũ đêm dài trong cô đơn hình bóng một người tìm ai trên phố tình yêu không thấy đâu tìm ai trên phố cũ tình yêu không thấy đâu tìm ai trên phố cũ tình yêu không thấy